À, xin kính chào tất cả quý anh chị à, trong ngành nhóm kính. Chào mừng quý anh chị đã quay trở lại với kênh thông tin chính thức của công ty trách nhiệm hiểu hạn xuất nhập khẩu Phú Thành Á Châu. À, và máy cắt nhôm hai đầu à, rất là vui lại được gặp lại quý anh chị trên một cái à, video có nội dung là giới thiệu cho quý anh chị về chiếc máy cắt nhôm hai đầu 08 quý anh chị nhé. À, thì kính thưa quý anh chị à, làm sao để mua được một chiếc máy cắt nhôm hai đầu à, đúng giá thành và có chất lượng à, tốt là cái thứ nhất cái thứ hai làm sao để phân biệt được à, đâu là cái chiếc máy cắt nhôm hai đầu 08 loại tốt à, đâu là chiếc máy cắt nhôm hai đầu 08 loại rẻ à, thứ ba là làm sao để biết được một cái chiếc máy cắt nhôm hai đầu giá trị thực của nó là bao nhiêu à, và à, rất nhiều các cái vấn đề liên quan về máy cắt nhôm hai đầu khác thì kính gửi quý anh chị thì trên cái video này à, máy cắt nhôm hai đầu à, sẽ từng bước chia sẻ cho tất cả quý anh chị à, được biết những cái thông số kỹ thuật của máy những cái giá chính thức của máy và à, cách phân biệt à, nhận biết một chiếc máy cắt nhôm hai đầu loại tốt và một cái chiếc máy cắt nhôm hai đầu ở à, loại rẻ tiền để giúp cho tất cả quý anh chị khi chúng ta đang có dự định chúng ta đầu tư một cái chiếc máy cắt nhôm hai đầu thì chúng ta sẽ đầu tư trong cái trạng thái là hoàn toàn hiểu biết về sản phẩm quý anh chị nhé và ngay sau đây à, máy cắt nhôm hai đầu Phú Thành xin mời tất cả quý anh chị chúng ta cùng xem qua cái dòng sản phẩm máy cắt nhôm hai đầu 08 à, motor chạy qua dây cu loa và có thân là thân hộp bẹ kép à, xin mời quý mời tất cả quý anh chị ạ Thank you. à, thì máy cắt nhôm hai đầu vũ Thành à, chia sẻ cho quý anh chị một cái thông tin như sau à, quý anh chị lưu ý này à, tất cả các dòng máy cắt nhôm hai đầu trên thị trường hiện nay nó sẽ có một cái tính đó là cái tính tổng thể quý anh chị nhé nó sẽ một cái tính tổng thể của một cái chiếc máy cắt nhôm hai đầu tính tổng thể đã ở đây nó sẽ nói lên một cái việc là ví dụ như thế này à, một cái máy cắt nhôm nếu mà cái thân máy này của nó quý anh chị này nếu mà cái thân máy này của nó là mà là bằng tôn chấn hoặc cái thân máy này là loại rẻ tiền thì 100% cái cái máy cắt nhôm hai đầu đấy nó là loại rẻ tiền quý anh chị nhé một cái máy cắt nhôm mà khi mà cái thân máy này mà nó lại là tôn chấn tôn chấn dập định hình mà đơn vị bán quảng cáo cho quý anh chị là motor này là motor công nghệ của Ý và motor này là motor to motor này là motor 3 kW đấy 7 8 9 kW mà quý anh chị nghĩ đấy là cái hàng cao cấp thì 100% quý anh chị à, đang mất tiền à, cái điều thứ hai á nếu mà quý anh chị hình dung là thế này à, một người bán hàng chia sẻ với anh chị á cái thân máy không quan trọng bởi vì cái thân máy mà chỉ để nằm im tại một chỗ cho nên không bò di chuyển á, thì không việc gì thì cái điều đấy á, là cái điều mà quý anh chị à, nếu tin vào cái điều đấy thì quý anh chị sẽ phải nộp học phí cho một cái tương lai nó rất là gần quý anh chị ạ và à, nếu à, cái điều đấy á, mà à, đơn vị quảng cáo cho quý anh chị là không quan trọng ấy, thì máy cắt nhôm hai đầu Phú Thành sẽ gửi cho quý anh chị à, ít nhất một số các cái video về các cái trường hợp là thân máy nó bị vặn vỏ đỗ không có một cái thợ nào thì chỉnh được mà gần như cái máy đấy có thể là à, vứt đi quý anh chị ạ ừ, bởi vì làm sao máy cắt nhôm hai đầu Phú Thành chia sẻ cho quý anh chị điều đấy bởi vì à, trong một cái máy cắt nhôm hai đầu hay một cái mặt hàng gì cũng thế thôi những cái nào linh kiện nào mà thay thế được thì nó rất là đơn giản ví dụ mô tô của anh chị hỏng à, có thể thay đổi một cái motor khác hoặc có thể là đi sửa một cái motor hoặc có thể thay một cái motor khác lắp vào nó rất là đơn giản và cái việc đấy á, nó chỉ mất 15 phút thôi các anh chị ạ nhưng nếu cái thân máy của anh chị mà nó hỏng thì của anh chị à, như trên mày nhỏ của anh chị nhìn ạ nếu thân máy này của quý anh chị nó hỏng đi tại thời điểm hiện tại là ở Việt Nam mình ở Việt Nam không có một đơn vị nào nhập thân máy về bán cả quý anh chị ạ không có một đơn vị nào bán lẻ thân máy để cho quý anh chị đi bảo hành cả đấy là cái điều à, thứ nhất cái điều thứ hai á À, nếu bảo có một cái người thợ nào mà người ta có thể biến một cái thân con máy này nó đang bị vặn thành à, một con máy mà thân nó phẳng trở lại ấy, thì cái người thợ đấy à, xứng đáng với cái mức lương là 50 triệu một tháng quý anh chị ạ thế thì à, xin chia sẻ cho quý anh chị để quý anh chị hình, hình dung hơn được vấn đề thì tại thời điểm hiện nay trên thị trường thì tất cả những cái chiếc máy cắt nhôm hai đầu mà có thể là dù gọi là bền dùng bền và ổn định thì nó đều có một cái kết cấu chung đó là cái phần thân hộp bệ thép như thế này quý anh chị này thân hộp bẻ thép quý anh chị nhé à, khi quý anh chị nhìn đây là thân hộp bẻ thép này dưới đây có một cái hộp và trên đây cũng có một cái hộp và hàn táp lập là à, đây là một cái mặt hàng à, tiêu chuẩn và nó là cái mặt hàng tối thiểu khi chúng ta đầu tư chúng ta xem máy là chúng ta phải để ý cái thân máy Và tiếp theo thì máy cắt nhôm hai đầu Phú Thành à, xin gửi đến cho quý anh chị à, cái phần kết cấu bên trong đầu máy của chiếc máy cắt nhôm 2 đầu 08 này là à, kết cấu motor chạy qua dây cu loa thì à, xin kính mời các anh chị chúng ta cùng lại gần để chúng ta tìm hiểu xem là một cái máy cắt nhôm hai đầu à, có, có có kết cấu motor chạy qua dây cu loa thì nó sẽ như thế nào thì à, máy cắt nhôm hai đầu Phú Thành để chia sẻ cho quý anh chị đây là cái kết cấu à, cơ bản của một chiếc máy cắt nhôm hai đầu 08 à, động cơ chạy qua dây cu loa thì để anh chị hình dung là à, đây là động cơ của máy của anh chị này và đây là cái dây cu loa truyền tải à, vận tốc truyền tải cái sự chuyển động ra lưỡi thông qua cái bu ly này của anh chị này và cái bu ly này này à, bên trong đây á tùy theo loại à, loại máy mà trong đây nó sẽ có hai cái vòng bi hai hoặc đến ba vòng bi trong bên đây để lưỡi lắp vào đây của anh chị này và à, cái kết cấu này là cái kết cấu mà làm cho rất nhiều anh em anh em anh chị khách hàng à, hay đặt câu hỏi là motor liền trục tốt hay là động cơ chạy qua dây cô loa tốt đây quý anh chị này nó là là nó đây quý anh chị nhé thì à, trên một cái nội dung video ngắn thì máy cắt nhôm hai đầu Phú Thành chia sẻ cho quý anh chị một cái thông tin vô cùng hữu ích ấy. thì à, một cái máy cắt nhôm hai đầu mà sử dụng motor chạy qua dây cô loa một trăm phần trăm quý anh chị nhé một trăm phần trăm nó sẽ phải ổn định hơn và tốt hơn một chiếc máy cắt nhôm hai đầu mà sử dụng motor vuông hoặc gọi là liền trục của anh chị nhé và cái kết cấu này là một cái kết cấu đáp ứng được ba tiêu chí thứ nhất là bền là vì đây này à, motor và cái bully là hai cái này là độc lập với nhau thứ hai à, dễ dàng thay thế sửa chữa à, ví dụ khi quý anh chị dùng cái máy này tầm 2 năm 3 năm mà dây cu loa của mình nó bị rảo ra thì quý anh chị có thể lấy một cái dây cu loa khác à, mua một cái dây cu loa khác cùng một kích cỡ chúng ta thay vào và giá trị không cao quý anh chị nhé à, đôi dây của loa này chỉ tầm khoảng 60 nghìn thôi quý anh chị ạ thứ hai là cái động cơ này thì quý, quý anh chị có thể nhìn thấy một cách nó rất là đơn giản ạ động cơ này nó rất là phổ thông à, phổ thông để làm gì phổ thông để trong cái trường hợp mình dùng lâu ngày lâu năm mình à, cần phải thay thế bảo dưỡng nó trong cái trường hợp mà nó có vấn đề thì chúng ta à, rất đơn giản là một là chúng ta có thể sửa lại hoặc chúng ta có thể đi mua một cái chiếc motor khác mà miễn cái chân của nó bắt vừa vào cái bàn đỡ máy ở đây quý anh chị này hoặc à, nó rất dễ nâng cấp luôn. bây giờ cái motor này của nó là 3 kW quý anh chị không thích mà quý anh chị muốn lắp 4,5 kW thì chúng ta chỉ cần à, mua một cái motor 4,5 kW và ta lắp vào máy đây đây là ok quý anh chị nhé là ok và đằng sau đây là cái hệ thống à, piston đẩy lưỡi quý anh chị này à, máy cắt nhôm hai đầu Phú Thành sẽ à, thị phạm cho quý anh chị xem là cái hình thức cắt nhôm qua cái cơ cấu này nó sẽ hoạt động như thế nào để quý anh chị hình dung ạ à, thì đầu tiên máy cắt nhôm hai đầu phú thành sẽ khởi động motor cho quý anh chị nhìn này đây và à, trong cái quá trình thao tác cắt nhôm ấy, thì quý anh chị sẽ cắt nhôm thì lưỡi cái kết cấu của đầu máy nó sẽ đưa lưỡi cắt ra như sau à, piston đằng sau có hơi vào thì sẽ đẩy motor đằng trước à, bàn đỡ đi ra đằng trước và lưỡi sẽ cắt ra quý anh chị này à, nó rất đơn giản thôi không có gì phức tạp cả quý anh chị nhé đúng ạ chúng ta nhìn vào màn đằng trước lưỡi ra này Về cái chi tiết đầu máy thì có những cái điều mà chúng ta cần phải lưu ý à, Đầu tiên là công suất của động cơ Thì à, kính mời quý anh chị chúng ta cùng xem cái công suất của động cơ đây ạ à, Kính gửi quý anh chị cái công suất động cơ này là 2,2 kW quý anh chị nhé Thì cái điều quý anh chị cần phải chú ý là thế này Có rất nhiều đơn vị à, người ta bán hàng cho các anh chị à, Người ta tư vấn là 2,2 kW thì 60 à, triệu Còn 3 kW là 65-67 triệu ấy Cái điều này là sai hoàn toàn quý anh chị nhé cái điều này nếu mà anh quý chị à, tin tưởng vào việc này là sẽ mất tiền và quý anh chị hiểu như này cái động cơ 2,2 kW hoặc là 3 kW ấy, nó không chênh nhau đến 5 triệu nó chỉ chênh nhau 4 500 nghìn nhưng nó sẽ có một cái nhược điểm là thế này nếu mà anh chị sử dụng cái động cơ này quá yếu thì khi chúng ta cắt nhôm mà nó dày thì máy nó sẽ hay bị bị y nhưng nếu mà chúng ta sử dụng động cơ công suất quá lớn mà trên 3 kW hoặc từ 3 kW trở lên thì khi quý anh chị cắt cái nhôm mỏng á là thường xuyên nó bị nổ nhôm bởi vì cái lực cắt của nó rất là lớn cho nên khi ta cắt cái nhôm mỏng mà mềm thì 100% nó sẽ bị vỡ nhôm các anh chị nhé và đặc biệt là trên cái động cơ 2,2 kW này thì nó đã lai qua dây cu loa rồi các anh chị ạ à, vận tốc vòng quay của chiếc máy à, của cái chiếc motor này là 2800 vòng một phút tương ứng với chiếc motor vuông nhưng khi mà nó lai qua dây cu loa này thì nó có thể đạt đến cho quý anh chị là lên tầm khoảng 3600 vòng một phút thì cái vận tốc rất là lớn nó giúp cho cái vết cắt của quý anh chị nó rất là mượt quý anh chị nhé à, tiếp theo để quý anh chị lưu ý này là hiện nay trên thị trường thì có một số các đơn vị người ta bán hàng người ta tư vấn cho quý anh chị đó là à, à, dây vuông hay dây tròn à, dây là đây quý anh chị này à, dây tròn là cái dây chuyển động của máy đây này à, bây giờ người ta quảng cáo quý anh chị là dây vuông là sẽ tốt hơn à, hàng à, chính xác hơn CNC lắp CNC thì máy cắt nhôm hai đầu Phú Thành cũng sẽ chia sẻ với anh chị cái thông tin này cũng là gì là sai hoàn toàn 100% và không hiểu gì về nghề cả và À, máy cắt nhôm hai đầu phú thành chia sẻ với anh chị một cái điều nó rất đơn giản như thế này này à, tại sao người ta nói là cái máy à, nếu mà bắt dây vuông vào nó sẽ chính xác hơn dây tròn cái điều đấy là điều à, vô lý à, chính xác hay không chính xác nó do cái à, đơn vị gia công máy này này người ta có bắt chính xác hay không cho mình thôi à, quý anh chị nhá nếu mà lắp một cái đôi dây vuông vào đây nó bắt lệch thì máy của mình nó vẫn lệch còn nếu mà cái đôi dây tròn của nó mà lắp chuẩn thì nó vẫn chuẩn quý anh chị nhé nó không có sự khác nhau à, anh chị ạ là có chăng á là một cái dây vuông của nó có đắt hơn cái dây tròn này tầm khoảng 5 đến 600 nghìn nhưng nó cũng có một cái nhược điểm như thế này cái dây vuông à, nếu mà chúng ta không bơm dầu vào thường xuyên thì 100% cái dây vuông của chúng ta à, nó sẽ bị bị kẹt của anh chị ạ chính vì thế khi anh chị nhìn thấy một số đơn vị bán hàng trên thị trường người ta hay quảng cáo là motor vuông và dây vuông thì cái dây vuông luôn luôn phải đi kèm với một cái bộ bơm dầu để nó khỏi bị kẹt còn riêng cái hàng dây tròn thì chúng ta không bỏ phải sợ là nó bị kẹt của anh chị nhé à, ví dụ đây là dây vuông này anh chị này thì kính thưa quý anh chị đây là cái dây vuông của anh chị này nhìn nó rất là bé đúng không ạ nó bằng một con tay cái ạ đây nó bằng một con tay cái này thì cái dây vuông này này khi chúng ta dùng á nếu mà ta không bơm dầu thường xuyên hay bị kẹt nó kẹt mặt nhôm này quý anh chị này nó sẽ bị kẹt mặt nhôm chính vì thế á à, cái bộ combo này luôn luôn đi kèm nhau là à, đá dùng dây vuông thì là phải có bơm dầu nếu mà dùng dây vuông không có bơm dầu thì 100% là máy sẽ bị kẹt trong vòng tầm khoảng hai ba tháng quý anh chị ạ chứ không phải là người ta quảng cáo cho quý anh chị là hàng cao cấp này sử dụng sử dụng dây vuông CNC dây băng cá và có tích hợp cái bơm dầu này quý anh chị nhé cái bộ bơm dầu này không đáng bao nhiêu tiền quý anh chị ạ à, và tiếp theo cái phần 3 của máy á, là phần tủ điện thì máy cắt nhôm hai đầu Phú Thành sẽ giới thiệu cho quý anh chị về cái hệ thống điện của chiếc máy cắt nhôm hai đầu này thì nó có cái nguồn 24V để chuyển đổi cái hệ thống điện xuống bên dưới van điện tử và nó có cục hai cái cục khởi động từ DLC nó có automat à, nó có một cái à, cục chống đảo pha ngược pha à, cái hệ thống điện này là một cái hệ thống điện à, cơ bản và à, nó có cái tính ổn định cao nhất trên thị trường hiện nay của anh chị nhé một số đơn vị á, người quảng cáo cho anh chị á, điện xịn á, là điện chin đây là điện chin này đấy là hàng xịn à, có một số đơn vị thì lại nói là điện là DLC là điện xịn có một số đơn vị thì lại quảng cáo cho anh quý chị là nó phải đồng bộ với nhau đá điện là chin là phải chin hết DLC là phải DLC hết thì à, à, máy cắt nhôm hai đầu của Thành để chia sẻ với anh chị các thông tin người ta bán hàng như thế là quảng sặc mùi quảng cáo quý anh chị nhé bởi vì này nếu ông nào mà tư vấn cho quý anh chị á, mà là điện chin hết hoặc DDC hết thì quý anh chị phải yêu cầu cái này nó cũng phải là DDC cái quạt này nó cũng phải DDC quý anh chị nhé cái motor kia nó cũng phải là DDC và con nút bấm nó cũng là DDC à, các cái đồ này này nó là cái gì là những cái vật liệu mà à, thuần à, khi mà mình hỏng hóc chỉ có thể là bảo hành theo hình thức đổi mới và chất lượng của nó là như nhau giá thành cũng như nhau quý anh chị nhé chứ không có chuyện hệ thống điện chin là đắt hơn hệ thống điện à, à, DLC hay DLC đắt hơn điện chin và à, máy cắt nhôm hai đầu Phú Thành sẽ có tất cả những chiếc máy à, cùng một công năng giá thành như nhau và có hai hệ thống điện cho quý anh chị chọn là DLC hoặc chin và giá như nhau các anh chị ạ ví dụ cái cục này hỏng này chúng ta có thể chỉ cần rút ra như này chúng ta có thể rút ra như này và chúng ta cắm vào thôi các anh chị ạ đây ạ đấy chúng ta bật thay là ok quý anh chị nhé thì à, kính thưa quý anh chị cái trên cái video phần 1 về cái à, giới thiệu chiếc máy cắt nhôm 2 đầu 08 à, động cơ chạy co dây cu loa à, có sử dụng là thân hộp bệ kép thì à, máy cắt nhôm hai đầu vũ Thành sẽ công bố cho quý anh chị à, một cái mức mức giá của cái sản phẩm này giá thành chính thức là à, 62 triệu quý anh chị nhé nó sẽ có giá thành chính thức gửi đến tất cả quý anh chị trong ngành nghề nhôm kính trên khắp 63 tỉnh thành đó là 62 triệu à, máy cắt nhôm hai đầu vũ Thành à, xin hẹn gặp lại quý anh chị trên cái phần 2 của cái video về chiếc máy cắt nhôm 2 đầu 08 à, động cơ chạy qua dây cu loa này à, với các nội dung á, là chia, chia sẻ với anh chị á, những cái kinh nghiệm à, lựa chọn máy à, như thế nào sẽ là máy chuẩn như thế nào sẽ là máy không chuẩn thì sẽ được máy cắt nhôm hai đầu Phú Thành à, chia sẻ cho quý anh chị trên cái phần 2 của video này à, chúc quý anh chị một ngày làm việc hiệu quả